bởi vì sẽ đọc mát và đọc đĩa rồi cho anh em anh em nhìn này một trăm trăm là xanh anh em nhá bởi vì đọc mát rồi anh em anh em nhìn nhá một trăm trăm là xanh chỉ anh em nhá